người và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái à, món ăn nói chung là liên quan tới trứng các bạn ơi Đấy thì các bạn cũng biết trứng là nó có nhiều tác dụng lắm đúng không Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video mà ăn trứng nó rất là lạ các bạn Hôm nay mình thử làm thôi nha mình không biết nó có thành công không nha nha Thì hôm nay mình sẽ à, làm một món đó là trứng nướng các bạn ơi nhưng mà không phải là trứng nướng bình thường mình sẽ đắp bùn có nghĩa là giống như là trứng nướng đất sét các bạn à, nó kiểu là như vậy các bạn ơi đấy thì bây giờ mình sẽ ra ngoài vườn và mình sẽ làm uh, trứng nướng đất sét cho bạn xem thì ở đây mình không có đất sét các bạn đấy các bạn biết mà chỗ mình thì làm gì có đất sét chỗ mình là đồi núi không mà đâu có đất sét đâu mà làm thì mình sẽ sử dụng đất bình thường các bạn mình sẽ trộn với nước để cho nó đặc đặc lại và mình sẽ bó vô quả trứng và mình nướng thử xem cảm giác nó sẽ như thế nào nha các bạn và mình hy vọng các bạn sẽ thích video này của mình ok thì bây giờ thằng à, cháu của mình thì nó đi cắt lá chuối bạn tại vì chỗ này không có chỗ ờ, ấy các bạn ơi mình phải cắt lá chuối để mình lót mình ngồi các bạn ơi đấy thì à, bây giờ á, thì mình sẽ đào ở bên đây lên các bạn đây là mình sẽ sử dụng cái đất này để mà mình đắp lên cái quả trứng các bạn tại vì ở chỗ mình nó không có đất sét tại chỗ mình ở trên cao không có đất sét các bạn ơi đấy thì mình sẽ sử dụng những cái đất nạc này nè các bạn đấy mình sẽ trộn nước và mình sẽ đắp thành giống như đất sét vậy bạn nó sạch sạch lại và mình sẽ đắp lên cái quả trứng và mình sẽ đem nướng lên mình không biết là ăn cảm giác sẽ như thế nào thì mình muốn trải nghiệm thử và mình sẽ làm thử món này nha các bạn ơi mình không biết nó có thành công hay là không mình hy vọng các bạn sẽ ủng hộ video này của mình trời nắng rất là gắt các bạn ơi phải nói là cực kỳ nắng gắt luôn các bạn thấy không rất là nắng đấy thì mình có tìm được cái một cái gốc cây thì à, hai chú cháu mình sẽ làm ở đây các bạn ơi tại vì đây nó có bóng cây nó rất là mát chứ à, vòng vòng chỗ mình nó không có cây bự các bạn nó chỉ ờ, người ta trồng dâu hết rồi các bạn các bạn thấy không đấy nó rất là nắng à, nên mình phải kiếm những cái gốc cây bự như thế này để nó mát các bạn buổi trưa mà thì nói là nắng cực kỳ gắt luôn ok rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm clip cho bạn xem nha cháu mình nó đi à, cắt lá chuối rồi mà phải nói là rất là nắng các bạn nhìn nè đấy đây đây đã cắt được nhiêu đây các bạn bây giờ nó cắt thêm một uh, mớ nữa rồi ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình uh, trộn cái uh, hỗn hợp đất này nha các bạn bây giờ mình sẽ đào lên các bạn ơi đào đất lên các bạn thấy không đất nắng mà nó khô queo đất luôn nè các bạn như này đấy rất khô luôn đấy nhưng mà không sao mình sẽ cố gắng hoàn thành cái à, video này cho các bạn xem và mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ video này của mình đấy, sẽ cào đó rồi ok bạn ơi thì à, sau một hồi mình trộn á đất ở đây phải nói là rất là khô tốn rất là nhiều nước các bạn đấy thì mình đã trộn và nó sệt sệt như thế này nè đấy các bạn không sệt sệt sệt rất là nhiều thì à, nãy giờ mình đã, cũng đã đào rất là lâu rồi đó. À, mình đã trộn cũng rất là lâu rồi phải sử dụng mấy ca nước này nè các bạn nó mới ra được một cái đống sệt sệt như thế này thì ở bên đây á, thì mình có chuẩn bị thêm mấy quả trứng đấy thì hôm nay mình sẽ nướng trứng vịt nha các bạn đây chiến dịch đấy đây là những quả trứng vịt mà mình đã chuẩn bị trong clip ngày hôm nay của mình thì bây giờ mình sẽ dùng những quả trứng này mình sẽ đắp cái đất này lên và mình sẽ bỏ lên nướng xem nó có chín nổi hay không nha các bạn và xem cái cảm giác ăn của nó có mùi vị gì hay không nha nó có đặc biệt ờ, ngon hơn hay là nó sao sao nha các bạn đấy ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cho các bạn xem nha to lắm Ok bạn ơi, thì sau một hồi mình đắp á, thì nó sẽ được những quả trứng như thế này nè bạn Bạn thấy không? Ở bên ngoài là một cái lớp đất rất là dày Ở bên trong là một cái quả trứng Thì đất này nướng lên một chút xíu mà nướng lên nó sẽ bị khô và nó sẽ bị nứt ra Nên mình phải làm một cái miếng phải nói là cực kỳ dày luôn Đấy, nó mới không bị bung hết ra các bạn Đấy, thì một xíu nữa mình sẽ nướng nó vào chỗ này nè lớp đất ngoài nó sẽ khô lại và nó sẽ cứng lại các bạn nóng lên thì đất nó sẽ khô và nó cứng và nó sẽ bị nứt nên mình cần phải làm miếng dày nó mới thể giữ được đất à, và nó có thể nấu chín quả trứng ở bên trong nha các bạn đấy thì uh, bây giờ mình sẽ làm bốn quả trứng còn lại nha các bạn ơi ok bạn ơi thì sau một hồi mình đắp bùn đó bạn thì à, nó có những cái quả mà nó to như thế này nè bạn thấy không nó à, nhìn nó rất là lạ bạn nhìn nó rất là thú vị luôn á đấy thì mình không biết ăn nó sẽ như thế nào thôi thì bây giờ mình đắp xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nhúm lửa và mình à, nướng thôi bạn ơi thì nói chung là mình đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn ơi thì đó thì hồi à, nãy thì mình cũng chuẩn bị xong một cái lò nướng đây thấy các bạn không mình sẽ nướng ở đây đấy mình sẽ dùng củi này nữa các bạn đây là những cái cây tầm khô nó rất là dễ cháy nên mình sẽ sử dụng mấy cái này để mà mình nướng các bạn đấy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đốt lửa nha các bạn mà mình sẽ nướng và mình sẽ ăn thử thì à, sau nửa tiếng mình nướng nãy giờ là nửa tiếng rồi các bạn đây thì lửa nó cũng nguội rồi ủa lộn lửa nó cũng tàn rồi các bạn lửa làm sao mà nguội được đúng không các bạn đây thì bây giờ mình sẽ khui ra cho bạn xem đây thấy mình thấy nó nứt nè các bạn thấy không đây thấy đây nè các bạn đây hai một quả nha nó bị nứt nè các bạn đây quả thứ hai của mình biết nó chín chưa nữa nha mà mình nghĩ là nó chín rồi á các bạn đây đây quả thứ ba đây mình sẽ khiêu lên hết các bạn ơi đây quả nè đấy mình nghĩ là nó đã chín rồi đó các bạn Ủa, rất, rất, rất là nóng các bạn ơi ok thì bây giờ mình sẽ thử đập một quả trứng ra nha các bạn mình à, không biết nó chín chưa mình sẽ đập vào mình lọt qua mình xem thử nếu mà nó chưa chín thì mình sẽ tiếp tục nướng đấy mình sẽ đập ra này đấy ok dạ dạ dạ nóng lắm rồi ơi Đấy, thì bây giờ mình sẽ lọc thử trứng này ra ok bạn ơi thì à, mình đã lụm lên và mình rửa rồi các bạn đấy thì bây giờ mình sẽ đặt ra cho các bạn xem không biết là nó chín chưa nè. chưa chín rồi chưa chín rồi các bạn ơi ờ, còn nó vẫn còn đỏ trong rồi mình sẽ tiếp tục mình nướng thêm các bạn ơi mình sẽ nướng thêm lâu hơn một chút xíu nữa thét luôn nè à. bóc qua đây là báo Đấy. mình sẽ bóc cái vỏ thôi vì nó, nó, nó nóng lắm mọi người đây. thì bây giờ mình sẽ dùng nước mình rửa nó qua các bạn ơi rửa nó qua mình sẽ bóc vỏ nó ra các bạn để nó không có bị dính đất ở trong nha các bạn ok bạn ơi sau khi mình rửa thì hai trứng nó sạch như nè các bạn đấy thì bây giờ mình sẽ bóc ra bóc cái vỏ nó ra xem à, bên trong sẽ như thế nào nha các bạn wow. nó là rất là nóng các bạn ơi chín rồi các bạn ơi Tắt bạn ơi rồi bạn ơi, sau một hồi mà mình à, lột thì nó sẽ ra như này Phải nói là nó rất là khó nướng các bạn ơi Ở lộn Nó rất là khó lột các bạn ơi Phải nói là nướng xong á, thì nó cái da của nó dính vào rất là chắc trong cái trứng Mà các bạn nhìn nè, mình lột cái trứng mà nó tươi lươi nè Đấy, nhưng mà nó rất là thơm các bạn ơi Nó cực kỳ thơm luôn Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha Đấy, rất là thơm Nhưng mà bốc nó không được đẹp Nhưng mà không sao, đây là một chén muối tiêu Mình đã đâm chặn Đây mình sẽ ăn thử nha rất là ngon các bạn ơi rất thực sự là rất là ngon á nó không giống như trứng luộc đâu các bạn thơm lắm mà không có không có một chút xíu nào là mùi đất luôn đó các bạn ừ. rất là ngon rồi bây giờ mình sẽ cho thằng cháu mình ăn các bạn đây trứng của nó là các bạn rất là đã luôn thơm không thơm trứng nó là trời trứng nó còn lòng đào này các bạn ơi này. ôi trời đã chưa đây cũng là lần đầu tiên mà mình ăn cái ờ, trứng nướng như thế này các bạn rất là ngon nó khá là thú vị các bạn ạ tại vì có hai trứng ở bạn ơi mình nướng năm trứng nhưng mà nó nó nó bị hư hết ba trứng còn hai trứng mình trứng và thằng cháu mình không trứng các bạn Đây, rất là ngon để nói là hôm nay là một buổi chiều rất là mát các bạn ngoài ngồi ngoài đây tuy là nó nắng rất là nắng nhưng mà gió rất là mát các bạn ạ à rồi ok thì chắc mình sẽ kết thúc video ở đây và mình à, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo và hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình tạm biệt các bạn bye bye